Ok, quay bài này mình sẽ để gần vào đây cho các bạn nha Xem nào Nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy đúng không? Chỉnh sáng lên Yep Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng động tác một của cái bài Tay động tay đâu <laughs> Ok Đầu tiên nha Giải thích động tác trước này đầu tiên thì các bạn về phía chân trước các bạn chỉ cần nhún tại chỗ này thôi khi nhún thì các bạn có thể đổi hai chân đều nhau như thế này hoặc là nhún theo kiểu một chân đây một chân lên một chân xuống ok tùy nhá rồi về mình thì mình sẽ dùng cái này mình tay hơn đấy rồi đây các bạn sẽ mở cái tay phải ra trước này cho mình cái tay trái này sau đó úp này úp này xong nắm hai tay vào để đưa chéo sang cái băng tay á và đổi nói chung là tay phải đi theo hình chữ V nhé được chưa đổi hai lần sang đây thôi là kết thúc sau đó mọi người mở ra đặt về ngực này sau đó thì hất qua đầu đẹp trai lên được chưa rồi tiếp theo sau khi mọi người hất qua đầu xong thì tay phải trước này đưa lên che một nửa mặt nha sau đó đưa sang như kiểu là đấy khoe cơ ấy xong rồi lên sang sau đó về này về hai tay che mặt ở đây mình được chưa sau đó mở sang hai bên sau đó đưa về đây đó tiếp theo này cái này ờ, khá là cũng không khó lắm đưa hai tay để phần sau gáy người mình nhé được chưa để phần sau gáy sau đó đưa lên này xoay cái phần cổ tay ở phần băng tai một vòng xoay như này này đó. con múa múa ngày xưa ấy giống múa ngày xưa từ đằng sau này đưa lên xoay một vòng đặt về ngực gập xuống và xuống và xuống ba lần cho mình hết được chưa sau khi làm ba lần xong thì các bạn sẽ làm xoay quạt đó, xong đặt luôn cái phần tay trái ở đây tay phải thì sẽ đánh như thế này đó, và sau đó một chân bước lên ừ, ok thế là xong còn về cái lưu ý phần xoay quạt ấy <clears throat> mình cho sáng lên tím ừ, ừ, ừ, Yep ok sáng hơn à, về lưu ý cái phần xoay quạt như này này các bạn để ý này à, tay trái úp này tay phải như này để dọc này mình cố gắng ngửa nó ra được chưa bây giờ thì cố gắng ngửa cái tay phải này này ngửa tay phải đó tiếp theo xoay đúng cái vòng đấy tay trái bắt đầu ngửa lên thì đổi như này đấy giống tung trưởng á được chưa xoay nốt này là xong sau đó thì úp tay phải tay trái vào bắt đầu đánh ok nhá bây giờ mình sẽ vào nhịp thử này thôi hát luôn đi nhá năm sáu bảy đưa tay đây nào ừ. mãi bên nhau bạn nhá ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta đưa tay đây nào ập ta ta ta nhau bạn nhá ừ lên đó là kết thúc bây giờ mình sẽ nhanh hơn này 5, 6, 7 Đưa tay đây nào ừ. Mãi bên nhau bạn nhá ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta tay đây nào ta ta ta mãi bên nhau bạn nhá ừ ok đấy là động tác của bài um, tình bạn diệu kỳ mình cứ quên thành đưa tay đây nào ok như vậy là đã xong rồi thì mình mong là mọi người sẽ tập bài này xong sớm nhất có thể Ờ, và cùng đu trên tiktok <laughs> ok mình cảm ơn mọi người đã xem hết video và rất mong mọi người hãy ờ, like và đăng ký kênh ủng hộ của mình ủng hộ mình nhé bye bye